tôn quan cung tỉnh mười nhiệt bóng tôn quan này là một chiêu sáng trần gian hoài hùng noan ra lên châu thường thiên noan ra ngự lên châu cấm ban sát sát chỉ ông hồ ra xe ra lên trầu ngôi thượng thiên xe ra lên trầu khấm ban chỉ phong hầu quan đề nhất ra loan thân thật thánh chúa tiên trung vương sơ điệp dâng lên kim ngân sơ điệp dâng lên quan về tấu đối chép biên dành dành phế cho trường sinh thu thiết lễ vật nhang hoa kim ngân tờ vàng cánh sớ tờ đơn lá trải để thỉnh Phật tuyên kinh cung nghinh đỉnh thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đảo thiên quan nhưng khao hồn bộ bá thí cô hồn họ nguyễn trúc khánh ngự đồng bắc ghế quan ngồi làm ngôi quan ngự quyền quan phép quan con về con dáng đền dáng phủ con chấp tờ giấy lá sớ trên quan thượng tấu đế đỉnh dưới con hạ trình năm cung nhờ với các cung sở bảo hộ cho gia trung họ nguyễn được lộc tài tiến nhân khang vật thịnh các ún các tiểu hiếu thảo chăm ngoan học giỏi À. trong trốn gia trung được trên thuận dưới hòa mạnh khỏe bình an có ngân có xuyến để trên lo việc thánh dưới gánh được gia trung nhỉ quan lại độ cho họ nguyễn ghế quan được tâm vui miệng hả tá khẩu thông truyền được đồng khôn bóng hoan đồng đoan trang lịch sự được uh, cao tới ấn giỏi tây quyết đồng nhàng bắn ngàn để tự trên đi cứu dân độ thế cứu tử độ sinh con ban danh ban diện cho họ nguyễn ghế quan nhỉ được uh, cứu nhà nào được đắc đạo nhà đấy nhỉ quan lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự nhỉ ban khen ban thưởng cho các đồng đền chủ nhang các à, đồng quan lính thánh đồng anh lính trị tay quỳnh tay quế tứ trụ hầu dân cung đàn tiếng hát này ban khen cho bách gia chăm họ lộc nhà nào nhà đấy thế mà bách gia chăm họ nhất tâm cửa anh em ta thì không sợ cái chi chi ha gì dạ, là phật quan lớn độ trường xây chữ phú chữ quý khang linh thọ trường phê cho dung mạch đôi đường không đâu bằng con chấp tờ giấy lá sớ trên quan thượng tấu đế đình dưới quan hạ trình về năm cung có nhờ với các cung các sở bảo hộ cho gia trung họ nguyễn này được lộc tài vượng tiến nhân khang vật thịnh con ban danh ban diện ban quyền ban phép cho cứu nhà nào đắc đạo như đấy được đồng khôn bóng ngoan đồng đoan trang lịch sử được cao thế ấn giỏi thế quyết đông phân nhang bắt ngàn đệ tử kia ban lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự cho được sáng hai con mắt chặt hai đầu gối nhỉ sớm thay hoa chiều lọc nước phụng sự cửa quan cho được được mãn chiều xế bóng nhỉ con ban khen ban thưởng cho bản đền bích thủy động linh từ nhỉ được đông con nhang bát ngàn để từ quốc đảo dân cầu cho được sở nguyện như sở cầu tổng tâm nhỉ dạ. con cho được uh, uh, sửa sang đền nhỉ dạ, đền phủ đền sở cho được ờ, phong quang tố hảo cho được uh, phong quang tố hảo con tiếp tài lai lộc cho nhé con đưa khách gần đưa khách xa về nhỉ dạ, dạ, dạ, con ban khen dân thưởng cho các đồng đền chủ nhang bản tự cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tay quỳnh tay quế tứ trụ hầu dân này con ban khen cho cung đàn tiếng hát con ban khen cho bách gia chăm họ lộc nhà nào mà nhà đấy thế mà bách gia chăm họ nhất tâm cửa anh em ta không sợ thiếu cái chi chi ha thắp một tuần nhang long thành thắp một tuần nhang tấu về thị phủ các các ban các tòa thiên đình chân đo diêm là tấu về cho tới vua cha độc đình vốn dòng là dưới thủy cung văn sớ dâng lên kim ngân sơ điệp dâng lên quan về tâu đối chép biên rõ ràng phê cho để tử trường sinh trường sinh phê cho đệ tử trường sinh chư phu chư quý khang linh thọ trường phê cho dung mạch đôi đường nhật đương thời ngày hôm nay nhỉ họ nguyễn trí thiết lòng thành tu thiết lễ vật nhang hoa kim ngân tờ vàng cánh sớ tờ đơn lá trạng thỉnh phật tuyên kinh cung nghinh đỉnh thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đảo thiên quan nhưng cao hơn bộ bá thí cô hồn nguyễn trúc thánh ngự đồng bắc ghế quan ngồi là ngôi quan ngự quyền quan phép quan quan về quan dáng đền dáng phủ chấp tờ giấy lá sớ trên quan thượng tấu đế đỉnh dưới quan hạ chỉnh nam cung có nhờ mấy các cung các sở bảo hộ cho gia trung họ nguyễn được lục tài cũng tiến nhưng khang vật thịnh cả ún các tiểu hiếu thảo trang ngoan học giỏi trong trốn gia trung được trên thuận giới hòa mạnh khỏe bình an có ngân có xuyến thì trên lò việc thánh dưới gánh việc gia trung này quan lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự ban khen ban thưởng cho các quan thầy pháp sư cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính trị tay quỳnh tay quế tứ trụ hầu dân cung đàn tiếng hát con ban khen cho bách gia chăm họ lục nhà làm nhà đấy thế bách gia chăm họ nhất tâm cửa anh em ta thì không sợ thiếu cái chi chi à. thân một cặp tu võ tổng tổng lược thao võ tổng tổng tổng lược thao bập bập sung sung chúng chinh chinh chinh quá lớn, quá lớn tài cao không sông Trải giang khê lên ngàn quan xuống biển Lành giang từ quý địa danh lan Đền thờ quán tan tía kiều vàng Lòng môn hồ bàn thạch bàn rất uy lùng dựng dựng nước phép phép có ai đã qua đại giàn sông thao sông cả chờ ra về đông nga ba chánh sườn cá đàn hát đập đập đành thứ ngâm phu vịnh đàn tranh chơi bời phương biến hoa vô nghệ an thượng hà đại giang quân nhìn đảo tiên phong tiếng chim kêu cờ phật trong rong bè sau thuyền trước giữa dòng lạnh. đênh năm người đổ oan cung lược thao thao lược toàn tài đinh thần tam tứ phủ ngào ái giam đi giang biên doanh ngân lai láng anh vầng hồng chiếu giảng an minh là con vua thủy quốc đồng đình đệ tam thái tử giáng sinh đền rồng vẹn tung súng hoa mang bẩm sinh thành năm phương oai ra chất chất chính trị cương cầm cân nảy mực sửa sáng coi đời thuyền nan nổi dòng xích sinh bích binh hồ quân trèo du lịch bốn nơi chói sắc sông vua phong trói chói ờ, sắc sông huyền quan đệ tử hùng dậy vàng mới tô qua quan nam tào bắc đầu chẳng biết đi thiên tai quan tuần ra ngữ bộ tiên niên nàng tố nữ dân hoa ninh giang trinh quan quê nhà truyền quân dân nước đôi chữ trường sinh phê cho đôi chữ trường sinh chữ phu chữ quý khang linh thọ trường phê cho dũng mạch đôi đường bye, kim ngân tử vàng cánh sớ tử đơn lá trạng Tỉnh Phật Tuyên Kinh Cung Nghinh Đỉnh Thần Tam Tứ Phủ Tiến tống Sơn Trang Bái Đảo Thiên Quan Ninh Khao Hôn Bộ Bá Thí Thu Hồn Họ nguyện chúc Thánh Ngự Đồng Bắc Ghế Quan Ngồi là Ngôi Quan Ngự Quyền Quan Phép Quan nhỉ Con về con dáng đền dáng phủ con chấp tờ giấy lá sớ trên quan thượng tấu đê đỉnh dưới quan hạ trình và năm cung nhờ với các cung các sở bảo hộ cho gia trung họ Nguyễn được lộc tài vững tiến nhân khang vật thịnh các ún các tiểu hiếu thảo chăm ngoan học giỏi trong trốn gia trung được trên thuận dưới hòa mạnh khỏe bình an không ngân có xuyến để trên lo việc thánh dưới cánh việc gia trung nhỉ quan lại à, có nhờ với tứ phủ chầu bà tứ phủ quan hoàng tứ phủ thánh cô tứ phủ thánh cậu độ và luyện cho họ nguyễn ghế quan được tâm vui miệng hạ tá khẩu thông truyền được đồng khôn móng ngoan đồng đoan trang lịch sự được cao thế ấn giỏi thế quyết đồng nhàng mắt ngàn đệ tử trên đi cứu dân độ thế cứu tử độ sinh con ban danh ban diện ban quyền ban phép cho cứu nhà nào được tác đạo nhà đấy nhỉ quan lại uh, chấp kim ngân tài mã tờ đơn lá sớ tờ vàng thẻ nhang cho à, họ tô cùng hai tín chủ họ nguyễn dâng kim ngân tài mã để sám hối xá hầu trong năm tân sửu nhé sông xanh trăng nước còn im một mảnh sông tranh sát quỷ chư tinh tốn quan tuần người và phép môn linh quyền ông cai quản tướng thiên binh nhà trời đồng đồng ai mình mình quyền bóng bóng quý nước quỷ trời tế tế độ sinh nhân nhân đùng đùng đùng đổi trần phong vân ngỡ đồng ban xấu cứu dần quan quan cánh dấu tiên quan cho về mà chân ai có bà quan chụp tà giá dầu ai vẫn hạn chưa qua cầu quan để cũ bệnh bệnh tà tán không dùng dùng nước cảnh cảnh non bồng nước nước nhược bồng lai khi vui bạn bạn chúc bạn mai bạn loan tiếng ngọc súng vẩy quán sữa ca một một nguyên giáng phúc trừ tay đồng gia tín chủ ai ai cũng thịnh cường là hai nguyên buôn bán trăm đường tiên tài lưu loát loát bạc vàng để đá nguyên thứ ba canh hầu đắc lê đổ đồng phúc phúc đằng hà xa bốn nguyên thanh gia bi ân độ cho đệ tử người phân vẹn người gia chung họ nguyện đời đời vinh hoa bảy nguyên phú phúc đẳng đẳng hà xa quan công công gia hải tam nguyện hóa tông phúc lai gia trung hoa nguyên độc tài hân hoan chín nguyện phúc phúc giang lưu ân độ độ cho đệ tử mười phần vẹn mười quan độ còn con cháu cháu cháu nỗi đời để đa ông đồ cho dốc dốc cửa cao nhà Chầu thôi ông trở ra về cưới tướng bạch bạch hổ lên chầu thượng thiên sao loan thanh gia hồi cung vua cha bát hải động đình anh linh có điều thất giang sinh đền rồng loan thanh gia quan triều tường là con vua thứ hai đời nay thái tổ quản cai triều thanh gia hồi cùng vui vẻ đền rồng sớm hôm mai vui vẻ đền rồng ngày chơi phủ chính lầu hồng thanh gia tiên chúa thiện ngàn tiên dân văn tiên chúa trên ngàn đông cuồng tuần quang giang đàn trưng đây trên ngàn gió cuốn rung cây trên ngàn gió quân sung cây dưới khe cá lăn lăn từng đàn chim bay về cánh khuya nguyệt lặn làm sao an ý à, ý ý ý ý ý quyền là làm sao ta chiếc chiếc thoi ba nguyệt nguyện khoan khoan khoan chiều vào gặp gành đồi thấp núi cao ý điệu nhịp đầy tiếng hò khoan rộng rộng mở khoan khoan chiếc thoi chúa bà treo về khoan thai đền sông sông cả sông thao đôi nâng sơn phượng múa đôi bên Não cho trăm họ giàu sang đời đời đừng cho trăm mọ lộc cho lắm về đây càng nhiều ban cho giải nhất sang liêu cùng lục hơn nhiều năm mi ngoái năm xưa họ nguyên con nhang khói phùng thử ba mươi sao tàn chiếc kim thoi ban nguyệt khoan khoan treo vào gập gành gặp gành quan thấp đầu cao gập gầm gành quan thấp thấp nầu cao khi ra núi đò khi bà ngàn xanh chim thượng ngàn tối tu anh linh à, sao loan thanh gia hồi cung thoại phủ thiên thay đệ tam châu thoại phủ thiên thay sao loan thanh gia hồi cung vương nhật nguyệt đêm ngày soi tỏ cảnh thác đời mãi đại vương trường thị lục cung từ đích đích thị chúa tiên địa linh linh cấm ma lập lâm đêm ta trời bạch hồ nhiêu đoàn thanh long dòng binh binh la nước à, trong leo nèo mà dài sông sông to quấn quấn quấn eo chứ sinh nghề thông veo chúc hoa tư bề chúa giáng trần chỉ lũ tà tinh tinh chúa say vạn vạn tinh hùng gần xa đâu đó gấp gấp lòng không xa chúa tiên vâng vâng, vâng, vâng lệnh lệnh rơi ở trong trong bệ ngọc ngọc ra ngoài bàn loan trần gian báo mộng bà trần thị lưỡng tâm tâm đồng bào thai mùa thu tháng chín ngày mười sinh ra công chúa các người trần gian chuốt vàng chốn phòng lo đêm ngày dương dục đặt tên chầu mê lục cúng lương ơn trời về đẹp kỳ phương hoa đem về dâng mẫu hoa hồng chưa chiếc chiếc nghi mùa xuân đi hoa đua lửa